3 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 3 ok thì thì cùng giờ với trận đấu này cũng đã có trận đấu giữa Real với Liverpool thì cái cặp đấu đó Tiến cũng đã lên video nhận định cho anh em xong uh, tại cái kênh Tiến số kèo đấy thì uh, trong video này Tiến sẽ tiếp tục nhận định cái trận đấu cùng giờ còn lại giữa Napoli với với uh, Frankfurt cho anh em tham khảo nha ok thì uh, uh, trước tiên Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đấu đầu này đây thì hiện tại <clears throat> nhà cái đã đánh giá Napoli uh, đội chủ nhà với cái uh, uh, mức chấp rất là cao đấy lần lượt chấp uh, Frankfurt với uh, mức chấp là 1.25 này rồi một hòa 1.5 rồi nữa rồi 0.75 đấy bên cạnh đó thì mã kèo tài xỉu là 2.25 này ba hòa 2.5 2.75 rất là nhiều mã kèo luôn nha anh em đó thì anh em kết mã nào thì có vào, thì có thể vào cái mã kèo đó còn nếu không thì anh em có thể đợi tiếng phân tích cũng như nhận định uh, hết cái trận đấu uh, trận đấu này rồi rồi tiến sẽ đưa ra các mã kèo mà tiến đã lựa chọn cho anh em tham khảo nếu mà hợp ý trùng máu với anh em anh em vào ok thì thì uh, <coughs> nói chung là tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này là khá là sớm ấy nên hiện tại vẫn chưa có nhiều cái mã kèo như là cầu thẻ kèo gốc này nọ uh, hiện tại chỉ có được các mã kèo chắc kèo tài xỉu cũng như là mã kèo tỷ số thôi đấy thì <coughs> đến với mã kèo hiện tại ấy thì uh, anh em hãy cùng tiến đi qua về cái phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này à, xong rồi tiến sẽ đưa lên cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho em anh em tham khảo nha ok thì à, à, anh em có thấy này cái trận đấu này tiến nhận định khá là sớm luôn nên chưa có được cái đội hình thông tin về cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội cho anh em tham khảo đấy thì tiến sẽ bỏ qua cái phần này nha thì à, hiện tại anh em có thể thấy Napoli đang có cái phong độ phải nói là rất là tốt phong độ của Napoli phải nói là rất là tốt luôn em đó giải Banawi đã đã có được cái chuỗi chặn là 7 trận thắng liên tiếp trước mọi đối thủ luôn trên mọi đấu trường luôn đây thì sau cái trận thua Cremonese tại uh, uh, cấp 3 Italia với tỷ số 2 đều trên cái chấm penalty ấy thì uh, thằng Napoli này đã có cái chuỗi là 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường tính luôn cả cái trận ở lượt đi uh, cúp C1 vừa rồi thì uh, Napoli đã thắng Frankfurt với tỷ số là 2-0 trên uh, sân nhà của Frankfurt đấy thì trong 7 trận thắng này Napoli chỉ bị thủng lưới duy nhất là một trận tại Serie A trước Roma với tỷ số là 1-2 còn lại lần lượt là chiến thắng cách biệt đều từ hai bàn trở lên trước mọi đối thủ luôn này đó 2-0 trước Salernitana rồi 3-0 trước Beja rồi à, cùng tỷ số 3-0 trước Cremonese này rồi 2-0 trước Sassuolo rồi tiếp theo đó cũng là hai trận thắng 2-0 trước uh, Frankfurt ở lượt đi cúp C1 vừa rồi và uh, à, 2-0 trước uh, Empoli tại Serie A đấy nhưng mà sau khi trải qua chuỗi 7 trận thắng liên tiếp này thì à, à Napoli bất ngờ sẽ chân trước cái thằng Lazio với tỷ số là 1-0 ngay trên sân nhà tại Syria đấy thì cái thất bại này cũng không có ảnh hưởng nhiều đến Napoli đâu anh em tại vì tại Syria hiện tại Napoli đang bỏ xa cái à, cái đội xếp thứ hai cũng như thứ ba một số điểm khá là cao rồi đấy và cái cơ hội về để vô địch cho thằng Napoli này rất là cao luôn rồi anh em đấy gần như là 90% Napoli sẽ vô địch tại Syria rồi à, và ở cái trận gần nhất thì thằng Napoli đã có được cái chiến thắng trước Atalanta một đội bóng đang thuộc top 5 của Serie A với tỷ số là cũng là uh, à, 2-0 luôn nha anh em <coughs> phải nói là cái hàng thủ của thằng Napoli đang thi đấu rất là tốt cực kỳ tốt ở mùa giải này luôn đó mà anh em xem này thằng Napoli hiện tại có đến 68 điểm sau 26 vòng đấu tại Serie A với 22 thắng, 2 hòa và 2 thất bại. Đó, cùng với đó là ghi được 60 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 16 bàn mà thôi một cái ờ, thông số phải nói là rất là ấn tượng dành cho Napoli luôn đó thì cùng với những cái phong độ ờ, rất là cao này thì thì ờ, Napoli sẽ bước vào cái trận đối đầu với Frankfurt ngay trên sân nhà với cái lợi thế là à, dẫn trước 2-0 ở trận lượt đi thì mọi chuyện à, theo tiếng đón là sẽ rất dễ dàng hơn dành cho Napoli trong cái mã kèo chấp cũng như là là cái trận đấu ngày hôm nay đấy thì tiến sẽ cho anh em xem lại về cái uh, trận lượt đi giữa hai đội này đây thì ở trận lượt đi uh, Napoli cũng đã uh, có cái mức kiểm soát bóng hoàn toàn tuyệt đối với 70% so với 30% của Frankfurt đội chủ nhà. Đấy. Và Napoli thậm chí là tung ra đến gấp 3 à, 4 lần cái pha dứt điểm của Frankfurt luôn. Anh em thấy này, Napoli có đến 18 pha dứt điểm trong đó có 10 cú sút trúng đích. À, đối với 5 pha dứt điểm của Frankfurt và chỉ có một cú sút trúng đích thôi. Đấy. Còn về kèo góc cũng vượt trội với đội chủ nhà luôn. Napoli có đến 9 góc so với 4 góc của đội chủ nhà và kết là cái góc này về tài mã góc 9.5 cái chặn nha anh em. Thì trận đấu lượt đi này. Đấy. Và xét về tất cả thì cái thằng Napoli này gần như là là uh, vượt trội rất là nhiều so với Frankfurt không thể so sánh được uh, về cái trình độ cũng như là cái lực lượng con người hiện tại nữa rồi đấy chênh lệch rất là nhiều luôn nếu mà ở trận đấu này không có được cái sự à, xuất sắc của thủ thành uh, Kevin Chap bên phía đội chủ nhà Frankfurt thì chắc chắn là thằng Frankfurt này sẽ thua Napoli với tỷ số ít nhất là từ 5 6 trái trở lên chứ không phải là 2-0 như hiện tại đâu. Đấy. <coughs> ok thì uh, quay lại với cái phong độ của Napoli cũng như là Frankfurt thì uh, Napoli là không không thể bàn cãi về cái phong độ cũng như đẳng cấp của đội bóng này rồi. Đấy. Và Tiến sẽ nói về Frankfurt cũng như là là cái phong độ gần đây cho anh em tham khảo nha. Thì Frankfurt à, uh, Frankfurt cũng từng trải qua cái chuỗi là 4 trận uh, liên tiếp theo anh thấy này 4 trận liên tiếp bất bại với hai hòa và hai chiến thắng uh, trước uh, ờ, Hertha với tỷ số 3-0 và chiến thắng trước uh, ờ, Damsa với tỷ số 4-2 tại uh, cúp Đức. Đấy uh, và tiếp theo đó là một cái chuỗi uh, 6 trận liên tiếp khá là thất vọng đối với thằng Ron Food này. Đó. Trong 6 trận tiếp theo thì Grandfoot chỉ có đúng một cái chiến thắng 2-0 trước Berman tại Bundesliga thôi. Còn lại phải nhận đến 3 thất bại cùng với đó là hai trận hòa. Đấy, thì sau cái trận uh, thua 0-2 trước Napoli do thi đấu thiếu người này thì Granfood tiếp tục có một cái thất bại 1-2 trước Leipzig này và gần đây nhất là là trận hòa 2-2 trước uh, Wolfsburg này và và tiếp theo đó là cái trận hòa 1-1 trước uh, Stuttgart này đấy anh em thấy không đó thì những cái kết quả này cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến uh, uh, cái bảng xếp hạng của đội bóng này hiện tại tiến cho anh em xem này đấy hiện tại thì Frankfurt đang có được 40 điểm và xếp ở vị trí thứ sáu tại Bundesliga à, sau với sau 24 trận đấu với 11 thắng 7 hòa và 6 thất bại đấy thì One Food trước đó có một vị trí cũng khá là cao trên bảng xếp hạng đấy anh em nhưng trải qua cái chuỗi chặn à, khá là thất vọng thì thì Ranfood đã tụt xuống cái vị trí thứ sáu này đấy và mọi cơ hội vẫn còn với Ranfood để cạnh tranh cái cái vé dự cúp châu Âu à, và lọt vào top 4 nếu như mà Ranfood thể hiện tốt hơn ở các trận đấu sắp tới tại Bundesliga đấy nhưng trước khi mà suy nghĩ đến cái à, cái cái cái uh, chuyện mà lọt trong vào top 4 Bundesliga trở lại thì tốt nhất là Frankfurt hiện tại chắc chắn sẽ tập trung toàn lực vào cái trận đấu với Napoli vào đêm nay dù biết là sẽ rất khó khăn nhưng nhưng uh, tiếng chắc chắn rằng uh, sẽ làm tất cả những gì có thể để uh, có được một cái kết quả tốt nhất trước Napoli đấy và hai cái đội bóng này trong lịch sử thì, thì chưa từng gặp nhau ngoại trừ ở cái trận lượt đi cúp C1 vừa rồi nha anh em đấy thì xét về tất cả chỉ riêng có đội hình ờ, dự kiến ra sân là tiến đã nói từ đầu là rất sớm nên nên chưa có được cái đội hình dự kiến thì tiến sẽ uh, chốt cho anh em luôn cái mã kèo mà tiến chọn trong trận đấu này đấy thì tiến sẽ chốt cho anh em là cái mã kèo là uh, mã kèo Napoli mã kèo Napoli chấp 1.25 cả trận đó một mã duy nhất thôi trong trận đấu này tiến chỉ chốt cho anh em một cái mã kèo duy nhất Napoli chấp 1.25 cả trận với mức uh, kèo ăn là 1.07 đấy và tiến dự đoán trận này sẽ có chiến thắng tiếp tục là một cái cách biệt từ 2 đến 3 bàn dành cho Napoli đó thì ok nếu mà anh em thấy những cái nhận định của tiến hay trùng ý với anh em thì anh em cứ vào còn không thì anh em có thể vào ngược lại nhưng mà bù lại một việc đó là nếu mà anh em muốn được những cái mã, mã kèo mà chuẩn mã kèo mà vip mã kèo tốt hơn thì à, trước giờ bóng lăn khi mà có cái đội hình ra sân chính thức cũng như là về cái thông tin lực lượng nó cụ thể hơn nếu mà có gì thay đổi về cái lối chơi của hai đội thì tiến sẽ thay đổi cái mã kèo và đẩy lên trên nhóm cho anh em theo đấy ok cho anh em thì cái việc mà để vào được cái nhóm của tiếng ấy thì thì rất là đơn giản thôi tiếng không hoàn toàn không thu một cái đồng phí nào từ anh em hết tiếng chỉ có hai cái yêu cầu để cho anh em để để có thể vào nhóm của tiếng thôi thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn nhất định tầm một hai củ trở lên đấy à, với một cái số vốn một hai củ thì tiếng có thể dễ dàng chia kèo cho anh em để ra vào này cũng như là dằn lại các mắc kèo tỷ số kèo gốc này nọ các kiểu để cho anh em à, hạn chế cái việc thua lỗ để dễ kiếm lãi nhất ok cho anh em đấy và cái yếu tố thứ hai là bắt buộc anh em phải có một cái trang chơi và bắt buộc anh em phải chơi cùng cái trang với tính luôn với với tiếng luôn đấy anh em phải chơi cùng trang với tiếng ok cho anh em nếu mà anh em chơi cùng trang với tiếng thì tiếng mới có thể uh, uh, dễ dàng xem các cái tỷ lệ kèo và đưa ra các cái mã kèo mà hợp lý nhất cho anh em vào cũng như là khi mà mã kèo nào mà có thay đổi trực tiếp trên cái trang ấy thì tiếng sẽ trực tiếp nhắn lên nhóm cho anh em theo đúng không anh em nếu mà anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cò thì thì chắc chắn là sẽ không có được cái mã kèo như này đâu cũng không có được ăn cao như thế này đâu đấy bởi vậy chốt lại nếu mà anh em muốn vào nhóm tiếng bắt buộc phải có một cái số vốn từ một hay cũ trở lên đấy thứ hai là phải chơi cùng trang với tiếng ok cho anh em đó thì à, những anh em nào mà đạt được hai cái yêu cầu này mà muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiếng thì cứ liên hệ qua cho tiếng qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiếng có để phía dưới góc màn hình ở video này ok thì uh, à, tiến chỉ muốn chia sẻ với anh em vậy thôi nếu anh anh em mà thật sự cần thu tha muốn vào bờ thì cứ liên hệ cho tiến còn à, nói về cái trận đấu này cũng như tỷ lệ kèo tiến cũng đã ra cho anh em rồi thì tất cả tiến nhắc lại chỉ là dừng ở mức tham khảo anh em anh em đấy còn những mã kèo chuẩn hơn thì tiến sẽ gửi riêng trên nhóm ok cho anh em ok thì cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ xin kết thúc uh, cái video này tại đây nha anh em anh em đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo cũng như là kênh uh, à, tiếng bóng đá này nhá đấy nếu anh em mà tìm không ra được cái kênh tiếng bóng đá do tiếng mới lập nên chưa có đề xuất từ youtube ấy thì anh em cứ ờ, tìm trên ờ, ờ, cái thanh công cụ YouTube này đây cái thanh tìm kiếm này anh em cứ gõ là tiếng bóng đá 68 tiếng bóng đá 68 đây là cái đường cái cái tên riêng của cái kênh tiếng bóng đá anh em cứ tìm là sẽ ra cái kênh tiếng bóng đá này nha đấy ok cho anh em còn cái cách thứ hai để anh em có thể tìm ra được cái kênh tiếng bóng đá mới lập của tiếng thì anh em cứ vào cái kênh chính là tiếng soi kèo này anh em chỉ cần à, phía dưới anh em tìm tới chữ kênh đấy anh em ấn vào là sẽ thấy được cái kênh đề xuất tiếng bóng đá ok tiến cũng uh, xin cảm ơn các anh em đã theo dõi tiến bấy lâu nay uh, trên kênh youtube nha và tiến cũng uh, xin chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư